Em mời anh chị tới ờ, showroom bên em để ờ, trải nghiệm thực tế chiếc xe có địa chỉ tại km 6 Đại lộ Thăng Long, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội anh chị nhé. Anh chị ờ, nào đang quan tâm thì em mời anh chị tới bên em để tham dự sự kiện vào ngày 18 tháng 7 năm 2020 này. Khi anh chị đến đây mà có ký hợp đồng thì sẽ có một cái phần quà vô cùng hấp dẫn để tặng dành tặng cho quý anh chị vào ngày hôm đó Hôm nay em sẽ chia sẻ với quý anh chị về chiếc xe Xpander Cross này về giá thành của chiếc xe, giá lăn bánh và các cái điểm khác biệt so với lại chiếc xe Xpander thường. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về giá trước anh chị nhé. Thì giá xe Xpander Cross này có giá là 670 triệu. Giá này thì ờ, được đang được ờ, khuyến mại là một thẻ du lịch trị giá 10 triệu anh chị ạ nó sẽ chênh nhau 40 triệu so với à, bản à, Mitsubishi Xpander thường và đứng cạnh ở đây màu trắng này ạ Đấy. cái xe Xpander Cross này thì sẽ có 4 màu để quý anh chị lựa chọn anh chị nhé đó là màu à, cam này màu trắng này màu đen này và màu bạc không có màu nâu như là chiếc Xpander bản thường đâu ạ và thứ hai nữa là Xpander Cross này nó chỉ có số tự động đấy chị nhé chứ không có số ờ, sàn ờ, đó thì uh, với giá 40 triệu tranh nhau với bản uh, ờ, thường này thì nó sẽ có 6 điểm khác biệt nâng cấp và em sẽ cùng với ờ, quý anh chị ờ, điểm qua các cái sự khác biệt của chiếc xe Xpander Cross này so với bản thường anh chị nhé. Sau khi xem xong video này, anh chị hãy cho em một cái comment để biết được cái cảm nhận của anh chị về dòng xe Xpander Cross này với cái sự tranh lệch về giá bán là 40 triệu so với lại bản expander thường đây anh chị nhé thứ nhất là đầu tiên là anh chị sẽ nhìn từ ờ, mặt trước của chiếc xe expander cross này thì anh chị sẽ thấy là cái ờ, lưới tản nhiệt này Đấy. thì nó sẽ là mạ ờ, titan và có hình răng cưa này trông nó uh, vuông vắn và cứng cáp hơn so với lại cái đường nét mềm mại của chiếc Xpander thường kia ạ thứ hai nữa là kết cấu bố cục của đầu xe Xpander Cross này thì nó đã sẽ là theo hình ờ, vuông hộp hình hộp Đấy. ví dụ như là cái mặt ờ, can ờ, can năng cản này cái cản trước này thì nó sẽ vuông vức hơn Đấy. cái đèn pha này cũng thế và nó nổi ra hơn so với lại bản thường kia và cái đèn đèn đèn gầm này trông nó cũng khác biệt hoàn so với lại ờ, chiếc xe Xpander thường ấy, bạn quay một chút về cái chiếc Xpander thường để mọi người có thấy được sự khác biệt của hai bản bản này Đấy. Đấy. anh chị thấy ờ, ờ, đầu xe của chiếc xe Xpander Cross này nó sẽ cao hơn trông cứng cáp hơn và vuông vuông vức hơn góc cạnh hơn đúng không ạ tiếp theo đó là cái phần đèn xe thì hệ thống chiếu sáng của chiếc xe Xpander Cross này toàn bộ là bằng đèn led hết anh chị nhé đó, ờ, đèn pha cốt đều led này đèn sương mù cũng đều ờ, đèn led đấy chị ạ Đó. và chúng ta sẽ tiếp tục là ờ, xem một cái số thay đổi nữa về phần hông xe thứ nhất là anh chị sẽ nhìn thấy cái điểm cái điểm nhấn à, có sự tương phản giữa hai màu đó là màu đen và màu cam này anh chị thấy không thì ốp cản trước này ốp về uh, bánh về lốp này ốp cánh cửa này kéo dài đến phía đằng sau kia là màu đen Đấy. nó để thể hiện sự tương phản giữa hai màu hai màu giúp chiếc xe Xpander Cross nó nổi trội hơn ờ, trong ờ, các cái ờ, xe mà cùng phân khúc và thứ hai nữa là cái phần ốp ve này nó, nó to bản hơn trông nó cứng cáp và khỏe khoắn hơn rất là nhiều và tiếp theo đó là anh chị sẽ nhìn cái lốp của nó cái la răng của chiếc xe Xpander Cross này nó là la răng 17 inch so với bản Xpander thường. Nó là 16 inch thôi. Và lan hoa trông nó rất cứng cáp. Thì cái bản Xpander thường đây, bạn quay một chút về cái bản Xpander thường này để mọi người thấy thì ờ, trông nó mềm mại hơn. Thì đấy nó cũng có sự khác biệt để điểm nhấn của chiếc Xpander Cross này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ nhìn thêm phần lóc xe ốc xe của bản Xpander Cross thì nó được trang bị thêm cái giá đỡ thể thao Đấy. thanh thể thao này để anh chị có thể là uh, để được hàng hóa thêm ở trên nóc xe khi mà đi du lịch ấy, đi phượt chẳng hạn đấy còn tiếp theo nữa thì ờ, sẽ là cái phần ờ, tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe Xpander Cross này thì xe này cũng rất là tiết kiệm tại vì nó vẫn là trang bị động cơ 1.5 hộp số 4 cấp CVT đây với lại đường kết hợp thì nó chỉ có 6,9 lít và đường đô thị là 8,7 lít và đường trường của nó là 5,9 lít anh chị ạ rất là tiết kiệm tiếp theo đó chúng ta sẽ đi đến phần à, đuôi xe đuôi xe thì có các điểm nhấn đó là cái phần à, phần trang trí này ốp trang trí của cốp cốp cửa này và cái phần à, cản sau của chiếc xe thì nó đồng bộ với lại cản đằng trước thì ờ, trông nó hài hòa toàn bộ chiếc xe hơn phần đuôi xe này anh chị nhìn đấy đây bạn quay hai cái đuôi xe một là Xpander Cross và một cái Xpander thường đấy, nó có sự khác nhau và nhìn cái Xpander Cross trông nó khỏe hơn và có điểm nhấn hơn đúng không ạ tiếp theo đó thì cái uh, Xpander Cross này nó có cái khoảng sáng cầm xe nó cũng cao hơn so với lại Xpander thường Khoảng sáng ngầm xe của Xpander Cross là 225mm Còn đây bản Xpander thường thì khoảng sáng ngầm xe của nó là 205mm Chênh nhau là 20mm Thì cái việc chênh nhau này thì nó cũng là khá là quan trọng khi mà anh chị mà đi vào đường có mặt đường mà gồ ghề và đường xấu đấy ạ ờ, tránh va quẹt giảm cái va quẹt của mặt đường tới gầm xe thì ờ, cái kích thước của chiếc Xpander Cross này thì nó cũng là là một cái điều anh chị lưu ý chiều dài Xpander Cross này là 4.500 mm còn chiều dài của chiếc Xpander thường này chỉ có 4.475 mm chênh nhau 25 mm anh chị ạ như đặc biệt là cái phần à, chiều ngang của xe chiều chiều rộng bề rộng của chiếc xe Xpander Cross này thì nó sẽ rộng hơn Xpander thường là 50 mm cụ thể là chiều rộng của Xpander Cross này nó sẽ là 1m8 còn uh, chiều rộng của chiếc xe Xpander thường là, là chỉ là 1m750 thôi Đó. thì chênh nhau như vậy và chiều cao chiều cao xe này thì nó cũng chênh nhau với lại Xpander 20 phân con này là 1 1m75 xe này là 1m7 Ở chênh nhau như vậy thì uh, chiếc xe Xpander Cross này nó sẽ có cái phần là nội thất rộng hơn so với Xpander thường ghế ngồi sẽ thoải mái hơn anh chị ạ chênh nhau 5 mm mà đó. tiếp theo đó là chúng ta sẽ vào phần bên trong nội thất của chiếc xe Xpander Cross này anh chị nhé để anh chị thấy được đây thì Xpander Cross thì anh chị nhìn vào xe thì đã thấy cái ờ, thiết kế 2020 là xe là toàn bộ là nội thất nó trang trí màu tối màu với Xpander Cross này nó sẽ là có 3 tông màu nội thất thứ nhất đó là phần ghế da này nó sẽ có là ghế da màu đen và nâu tức là ghế da hai tông màu đen và nâu trông nó lịch sự lịch lãm hơn Đấy, có điểm nhấn hơn và cái trần xe thì vẫn là màu vàng kem thôi quý anh chị nhé thì cái trần xe này cũng ờ, nó màu vàng kem này để cho xe nó sáng và rộng hơn cảm giác nó không bị ờ, tối xe Xe này thì ờ, cái hàng ghế thứ hai ấy thì anh chị cũng thấy Thứ nhất là cái khoảng cách của nó rất rộng, thoải mái này. Có bệ thì tay của hàng ghế thứ hai này. Đây. Rút này ra. Đấy. Ngồi rất là thoải mái và tiện cho hành khách ngồi ở hàng ghế thứ hai. Cái khoảng cách của chiếc ờ, cái hàng ghế thứ hai nó sẽ di chuyển được anh chị nhé Di chuyển được để cho nó khi ờ, có người thứ ba ngồi thì nó sẽ tiện hơn. Đấy vẫn dành không gian cho hàng ghế thứ ba cái xe này nó là dạng uh, nhấc một chạm thôi yeah. Thế lên phát thì để tiện cho việc là lên hàng ghế thứ ba đấy nó rất rộng với người ngồi 1m65 ờ, như em ấy thì hàng ghế thứ ba của chiếc Xpander Cross này rất là thoải mái đấy. vẫn có khoảng cách này thì cái uh, cái xe này nó sẽ có hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba nó cứ gập vào để tạo thành một mặt phẳng này anh chị có thể để đồ thoải mái tiện dụng đó là cái đặc biệt của cái dòng Xpander này không chỉ riêng Xpander Cross mà là dòng xe Xpander đều gặp được mặt tạo một mặt phẳng này còn phần cốp để đồ đây phần à, ngăn à, đồ có có mùi thì anh chị sẽ để ở cái phần khay để đồ đó à, bạn quay cái phần à, phần táp lô của xe đi bạn à, quay cái phần táp lô của xe thì anh chị cũng sẽ thấy là cái có một cái một vài điểm khác biệt so với lại Xpander thường đó là anh chị sẽ thấy là cái phần phần phần mặt táp lô này nó là màu nâu đồng màu với cái màu nâu của ghế này Rồi, có ba cái màu khác biệt và nó sẽ đồng bộ hơn cái chiếc xe nó cảm thấy là nó hài hòa về nội thất rất đẹp anh chị ạ thì xe vẫn được trang bị ở đầu DVD ờ, cảm ứng tích hợp Apple Car và Android Auto thôi và điều hòa cơ hai dàn lạnh anh chị nhé thì uh, giúp cái việc hai dàn lạnh này giúp cho xe làm lạnh rất là nhanh mát sâu hộp số CVT 4 cấp vô lăng thì là có tích hợp là chế độ dành tay tai nghe này cruise control nhưng được cái là vô lăng này nó là vô lăng chỉnh bốn hướng anh chị nhé lên xuống và cao thấp Đấy. thì uh, nó sẽ hơn cái dòng XL7 và Torat nó chỉ là lên xuống này thôi về tính năng an toàn của chiếc xe Xpander Cross thì nó cũng đều được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như uh, Mitsubishi Xpander bản thường thôi anh chị ạ đó là hai túi khí Đấy. phanh ABS phân bổ lực phanh EBD trợ được phanh khẩn cấp ờ, BA, ờ, cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc là đều được trang bị. Ngoài ra thì chiếc xe Xpander Cross này nó được ờ, trang bị thêm đó là phân bổ lực kéo và cái đặc kết hợp với lại bộ giảm sóc to hơn, khỏe to hơn, dài hơn. Nên là chiếc xe này khi mà vào đường sóc này, khi phun tải thì nó sẽ hoạt động êm ái hơn là so với lại Xmander bản thường và cái tuổi thọ của nó chắc chắn là sẽ cao hơn rất cao hơn so với lại Xmander ờ, bản thường chị nhé về uh, chi phí lăn bánh của chiếc xe Xpander Cross này thì uh, anh chị hãy cùng em xem ở cái bảng sau đây chi phí lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Xpander Cross này nếu anh chị nào ở Trà Thẳng ấy mà ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thì giá lăn bánh của nó ở 776 triệu 620 nghìn còn anh chị nào mà ở tỉnh ấy, áp thuế 12% ấy, thì giá lăn bánh của nó là 759 triệu còn anh chị nào ờ, mà đang ở các tỉnh còn lại mà áp thuế 10% thì giá lăn bánh ở 746 triệu 220 nghìn anh chị nhé còn anh chị nào mà đang tài chính không đủ ấy thì muốn trả góp thì ờ, bên em đang có áp cái lãi suất là 0,78% một tháng ở tại ngân hàng Tiên Phong Bank ở ờ, trong vòng 5 năm thì anh chị sẽ cần tối thiểu để lăn bánh chiếc xe ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thì là 248 triệu và các tỉnh áp thuế 12% thì là 232 triệu và các tỉnh còn lại thì là 218 triệu anh chị nhé thì lãi suất thì ờ, tiền gốc và tiền lãi thì tháng đầu tiên anh chị phải trả phải trả là 13 triệu 370 nghìn ờ, và tháng thứ hai là 13 triệu 150 nghìn tháng thứ ba là 13 triệu 078 nghìn lãi suất này đang tính theo ờ, dư nợ giảm dần anh chị nhé mức giá này thì anh chị ờ, tham khảo thôi anh chị nhé còn ờ, cụ thể thì nó sẽ thay đổi theo tùy từng thời điểm anh chị quyết định mua xe có thể là cao hơn có thể là thấp hơn thì chắc chắn là không cao hơn đâu nhưng mà thấp hơn thì chắc chắn là sẽ có thì để cụ thể là nó sẽ thấp hơn bao nhiêu thì anh chị vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại em để trong video này Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là video này đã cung cấp đủ thông tin cho quý anh chị để tham khảo. Ờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.